Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt giúp cho bác khi đi chơi sầm sới bịp đi lắc tài xỉu bịp các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng và khi đi chơi mình chỉ cần luôn được bộ hột vào thôi còn nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá về tan tích thì em bao tan tích cho các bác nam châm nước muối dọi đèn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 tài xỉu bên trong này nó đã có cái chip báo dung bốn mặt khi vào chơi mình chỉ cần một cái hột này thôi hai hột còn lại là hai hột chợ hột bên em thì em bao cho các bác này hột đẹp trong luôn đó bác nào sở hữu rồi thì các bác cũng đã biết rồi không cần phải giới thiệu nhiều đúng không ạ nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được đây là cái máy báo dung rất nhỏ gọn lúc đâu cũng được các bác nhá giờ em sẽ test thử đây em, em mở máy ra để cho các bác cùng nhìn thấy độ dung của em như vừa rồi em đã nói đấy ạ là hột tài xỉu báo dung bốn mặt nó sẽ báo nhất nhị ngũ lục và tam tứ thì không dung nhất nhị thì mình đánh gì đánh xỉu ngũ lục lên tài rồi đúng không ạ trừ khi gặp phản tài xỉu thì gặp phản nó là chuyện đương nhiên bình thường rồi bây giờ sẽ test thử cho các một vài tiếng này dung một cái có nhất nhất xỉu các bác nhá đó nhất xỉu một cái tiếp nhất xỉu tiếp này đó nhất xỉu tiếp tục nhất xỉu đó nhất xỉu ba cái là gì ạ ngũ đúng không ạ tài nhé các bác nhá đó ngũ lên tài tiếp tục ngũ tài tiếp này đó đấy như chén này nó là chén phản này lên ngũ như nó vất ở xỉu đúng không ạ thì tất nhiên là 10 chén thì mình chỉ phản 1 đến 2 chén thôi không báo không báo ở đây là sẽ có 3 hoặc 4 như ở chén này thì bình thường mình bỏ cho chắc chắn nhưng em vẫn sẽ dở ra cho các bác trong này có mặt 3 hoặc mặt 4 nha các bác nhá đó kênh hột này 3 4 này